thank you trước tay ta đồng hồ hay chỉ là một giây nhớ thương vụt qua trong phút chốc hình bóng anh trôi giạt vào tâm trí never can you see how much you matter to me khoảng cách sẽ đôi mình thành hai lối chẳng thể ngừng bối rối whenever I call out your name baby nothing can stop me thinking about you stop me thinking about you. Nothing can stop me thinking about you. bên trong căn phòng, cơn mưa đêm nay khiến cho anh thêm lạnh. Sorry sao em đang buồn, muốn hơn giờ trôi trên phố đêm vắng thưa không người. Buồn đêm cứ rót tiếp đi, cơn thật nhiều vì anh không muốn thêm mất mình. Một vài điều anh sẽ giấu đi, để tình nhân trước lúc em thiết đi biết có khi anh nhìn em với nụ cười cả thế giới như muốn dừng lại và anh muốn tiến tới sát bên em I'm psycho Tại sao em chẳng nói điều gì Hay em đã bên ai thật rồi Giữ ký ức cho riêng mình thôi nhớ bao giờ mây thôi Vừa đêm tối Khiến cho chúng ta càng xa nhau Mỗi lúc một xa tell you No, no, no, no, no, no no way short about them cheers Never can you see how much you matter to me Was like that dorming thing high lord 정되는 벌써 whenever I call you name baby Nothing can stop me thinking about you thinking about you.